dù là khoảng cách có xa hay gần núi cao bi lớn song song thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng tình yêu đủ lớn để lo cho em gió mưa vẫn sẽ có anh